mỗi tết tết nào thì cũng phải mặc đồ đẹp rồi cha lì xì mẹ lì xì rồi ngồi bàn thảo thì có một năm thì đọc cái bài này cái này là tết năm 2019 nghìn mười chín. lại cũng con nói cái này nguyên dân cha mẹ thì lúc đó tức là mỗi người chầu cha phải tấu ấu lên cái gì thì đến lúc mà vua nước việt á vua nước mỹ vua nước tàu vua nước này nước kia tới phiên vua nước mình nè ông trận đạo tới ngày đại thánh dương trận đạo hạ thần là đại thánh vương trận đạo của nước việt nam kính chào mừng Ngọc Hoàng Thượng Đế Kính chào mừng Đại Thánh Mẫu Mẹ. Kính chào mừng năm vị Thánh Mẫu Năm Châu Cùng các vị Thượng Thánh và các vị Thánh Thần Kính thưa Ngọc Hoàng Thượng Đế Tôn kính Kể từ năm 1979 mùa xuân năm đó Khi ra đời Với câu sấm Hồng Tàn giữa mùa xuân Hồng Tàn là nãy mình đọc á Cũng là bắt đầu từ năm đó chế độ Liên Xô sụp đổ do hướng dẫn của đại thánh mẫu ngài ban lệnh đó là bài kính thiên bài nãy mình đọc thần cùng chư vị thánh thần khắp năm châu lo làm theo cơ vận lấy bài kính thiên làm kim chỉ nam thấy ghê không cả cái cơ vận của nước mỹ đi đến ngày hôm nay đưa ông trăm trở lại này nọ cũng lấy bài kính thiên của mình tại mấy vị tâu với cha mà đó lấy bài kính thiên làm kim chỉ nam tức là mình phải biết ở trên trời cha bận lắm trái đất mình như một hạt cát một chuyện nhỏ cũng giống như ông Trump ông đâu có coi thành phố San Jose mình đâu biết gì đâu ông biết liên bang thôi còn ở trên cha với mấy chư thần chư Phật á coi cái trái đất mình cũng giống như là một chuyện nhỏ thôi không có gì là biết điều hết á thì thì mỗi một quốc gia có một ông vua thì nó ngài ngài công vậy ngài ban lệnh đó là bài kính thiên thần cùng chư vị thánh thần các năm châu lo làm theo cơ bản lấy bài kính thiên làm kim chỉ nam do đó thần với phương châm nhờ hướng cơ trời mới biết cơ bản theo cơ vận mới biết thời cơ vận dụng thời cơ để nắm giữ cơ đồ qua hơn 40 năm 10 năm đầu Hoa Thần cùng các thánh thần lo hỗ trợ cho tu nhân tức là HO tức là máy HO là điều điều được mấy vị thần gia hộ nhé cho tù nhân nung đúc tinh thần vượt qua khó khăn để chờ đến ngày trở về đất nước lập quốc nhờ vậy mà tù nhân cải tạo đã vững vàng chờ đợi lúc bấy giờ chư thần gây nhiều tâm lý tin tưởng vào ngày mai như có báo hiệu rồi sẽ lo lắng như sao? thần tự do sẽ lo tất cả hỡi hiền đồ chớ ngại khó khăn mà buông vịnh lớn mà quên việc thù tức là thời xưa năm 79 đâu có ai biết mình đi Mỹ đâu có ai biết mà sau này à, con của mấy bác khô sau này sẽ về nắm vận mệnh của quốc gia đâu là mấy vị đã có trả công rồi chịu khó ra ngoài đó ở tù đâu có bao nhiêu năm đâu cực khổ gì đâu được không được hả à, đại khái nhưng bây giờ cũng cũng được đền bù lại nhưng mà mình đóng bằng kịch thôi để mình xả cái nghiệp cho nước việt bây giờ con cái mai mốt uh, à, hành tại mà buông việc lớn mà quên việc thù cũng thập niên đầu báo cho các tù nhân cải tạo là nó kêu nam táo lữ hành tức là tất cả sắp về miền nam khi về nam hạ thần cũng cùng chư thần từ bắc chí nam vận dụng linh thiên mà giúp dân chúng chống tà qua thập niên thứ ba các tù nhân đã được về lần lượt thời gian này chư thần được ngài phong thánh như thần tam tinh tam tinh là ông sơn, sơn tinh thủy tinh đó phù trợ cho trại tù ba sao và được phong thánh cũng như các vị khác như đại thánh quân tức là ngài lên nhiệm và nhiều việc khác hiện tại cơ vận đã đến lúc bọn tà phải bị diệt vong Thánh thần sẽ nương theo cơ vận sẽ xây dựng cơ đồ Việt Nam sáng rạng đấy là sơ lược 40 năm hơn 40 năm về phần đạo thì đại thánh mẫu tức là phật mẫu đã trao cho thái tử quản nhiệm cung đạo đã được hình thành thành quả rất tốt tương lai sẽ sáng lạng sẽ là đại đạo thống nhất trên thế giới khi Việt Nam đã việt hết tà đạo Việt Nam bây giờ quá trời tà đạo không mình không biết nhưng mà gì nó có à hôm nay hạ thần kính đề nghị thánh mẫu ngọc hoàng thượng đế thưởng ban cho ba thành viên trung kiên khích lệ kính tâu trình bấy nhiêu cáo lui đó là một đoạn nguyên nhân nghĩa là chuyện ngồi đây là người được thừa hưởng từ trại tù nam hà ngoài miền bắc thời 79 để mà nói tiếp tại vì bây giờ mấy bác cũng lớn tuổi hết rồi bây giờ bác xét ở dưới miền nam có lý ông cũng già những cái người mà thời xưa đó nên lâu lâu á mấy uh, quý vị thấy có một bác ô lên đó tôi chứng minh cái này là có thiệt nhưng mà ngược lại những cái người ho đâu còn bao nhiêu 10 người bây giờ rụng như là răng nữa chứ còn chừng cây là dữ rồi đâu có ai đâu mà chứng minh thời nay nữa thì mình nói là thật việc thật để mà mình tiếp nối cái cơ vận đi hàng nghìn năm của nhân loại của nước việt của mình để mà à, cho một nước việt tương lai có một cái tia sáng bây giờ thí dụ không có cái kênh của kiệt không có cái đài của thiên đình này dân nước việt họ không biết làm sao họ không biết ngày mai họ sống làm sao họ cứ nghĩ là công ty bình dương không có họ cứ nghĩ là phải đi à, làm à, à, lao động ngoại quốc đồ này nọ không phải nước việt sẽ là cường bất thiện á và họ cũng ở miền trung đa số họ cũng không có hiểu là có sấm cơ của miền tây nữa là thật và đồng thời cái quan trọng nhất người miền bắc họ rất là kính nể thương ông cạn chừng nhưng ngược lại họ không có tin đức thầy đó cũng là cái ngã mình đã từng nói là hai người là một và Hoành Sơn dạng đại ờ, nhất đáy dạng ờ, đại đúng không Hoành Sơn nhất đáy dạng đại dung thân là từ đó chúa Nguyễn Hoàng mới khai phá hết tới mũi Cà Mau đây là Phật ừ, cho nên bây giờ nhiều tật lắm chứng đầu lì lợm nhiều mình cứ nói mình biết là khô cổ nước nó biết ai hiểu không cơ trời lộ quá trời luôn á giờ khi mua sáu cây số mà có super bowl mà chúng hai tỷ á mình nói ok tất cả lên đây ngồi mấy trăm người tôi cho sáu số tôi hỏi rồi mấy vị cho số này số này để cắt gom là một đống tin liền á phải không còn nói là phật thánh tiên mang cái phàm mà nói chuyện á không ai tính chứ ơi ờ, nãy ngộ nhé, quý vị nghĩ chị có thể sinh được sáu số không dư sức mà cái đồng tiền đó là đồng tiền dơ của thế gian cha mẹ mới cho cái động đó dùng phải dùng tài trí phải dùng dùng sức lao động cũng không được làm những cái nghề tạo nghiệp nữa phải cái nghề phục vụ xã hội rồi lấy cái tiền đó mà mình không có dính vô tiền á, rồi mình lấy cái đó để làm công cụ để mà à, giúp đời để cho anh cho thì cái sinh gì mà không được là cái mưa không được thì làm sao mà sinh sáu số không được chỉ có cái, mưa được đó mưa cho kali là cái sinh đó cũng chi là tóc mình nói tóc lên xuống là chúng này chóc luôn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 đưa tới đây nó đại tử là thiên ngoại tâm là, là thiên ngoại tâm kêu qua mình mới dắt qua không có thiên ngoại tâm mình đói làm sao đi đâu có thật mới giật được đạo phải không ngồi đây ngồi cũng phải ra ăn á duyên mà chúng tôi đang tu thì tôi đang những lời là bằng Phật mẫu một làm kỹ thuật lúc bây giờ thì trọng cộng được cũng bị đánh thì tôi đang mới xuống nói rằng là cũng chưa ra ngoài kiếm điệp nhưng mà nói lên thế này là giặc cậu sẽ đánh giặc cậu sẽ nhân cơ hội này có thể thăm đón các con sẽ giết các con cho nên kỹ thuật mới một là kỹ thuật mới đưa ra ví dụ những tập để các con như là cái giấy không hành các con có là người và tìm cách để mà bóng da phải lệch cái tất cả nó thấy cái dấu nó có một cái cái cái, một cái luồng điện phát ra thì nó sẽ nét nó giảm nó sẽ các con thì các con phải làm gì miếng giấy miếng tôn miếng kẽm đó là miếng gỗ miếng ờ, mũ can nhựa một miếng nhôm lông migo con cắt của tạo thành của định cái sông là để cái và dấu bên giấy đây là dấu đầu đời tam phật mà hiện định và chư phật mười phương É, é né? của cố cộng đồng từ đó đưa đẩy lên các điều cái duyên là phát triển đó thì đó là càng chống bố cho tôi chương trình đó mà bằng vấn đề và bằng mẫu cũng là chỉ còn người vương và tạo ra cái ờ, đạo tiên đồng đạo đạo trời tu theo phương pháp Phật thì cái đó là chỉ nói lên quy luật để mà chống bố niềm tin của mình cái nhiều người khi là không tin nhiều là dị đoan cái gì mơ hồ và với kinh nghiệm riêng tôi và những người đồng đội của tôi tiên truyền tôi xin cảm ơn quý vị thì những trường hợp tại sao phải tội cho những người à, trước 75 rồi sau 75 mình nói cũng khó nha thì chưa chưa tiên á cũng có trà trộn cho làm lớn trong cái bộ quyền gì của cộng sản bây giờ đó để mà để người ta từ từ để biết cách để gì từ á hồi xưa đó, nó có câu chuyện cười lắm có ông nó tên gì quên là à, ông thôi cộng sản nói nhưng mà cứ nóng áo và áo mà cái tàu đó thằng cộng sản nó đeo lông tay đeo cổ nó nói tên gì à, ờ đó ông vừa nói xong ba ngày con đi không ngủ bây giờ nhung ngủ đó rồi sau đó từ ngày đầu tiên thì bây giờ ở bệnh á cái học nó dạy được gì? sau này con phải làm báo bóng chứ con chuyện nó nói con là cái gì mà con làm được cái chuyện gì thì con cứ nghe lời ta chứ thầy mà được mẹ đó mấy chị lớn phải ăn báo quán không có được hạnh phúc tất cả là đều là do nghiệp quả của mỗi quốc gia từ từ đó cái gì cái dạng mình á nước mỹ nó không có biển nước mỹ ai đang trải nghiệm nước mỹ còn mẹ hai thì việt nam à, nghe bị chế vũ khí một tử lời hại quá của đang trải nghiệm cho nghe rồi à, uh, xe đang trải nghiệm với campuchia nó là nước nguyên mắt nha có tên bản đồ á tức là à, Ireland thì bây giờ cũng đang trải nghiệm quốc gia nào cũng có nghiệm quốc gia đó đó là lời trên nha nhưng mà biết sau này tôi làm được cái gì không biết có làm được cái gì không mà cái gì tôi nhắc nhiều có là bài này bài này là của lóc cóc lóc cóc nghe thằng nói dốc mang thân đi học rồi lại đi tù em nói em nó vui mấy ông mấy ông này á, là học giỏi lắm chỉ quan là đạt rồi học được cao rồi lên đó mang thân đi học rồi lại đi tù là ra trả tù nó à mà nó đến bắc việt nam rồi đi tù sao lại đi tu nghĩa là ăn ôm rồi đi đến nhận tao tu thật sự đó là cái, cái cuộc này là dạy bây giờ mà nội đâu có đoạn đâu rau với à, đậu uh, cái cò, à không biết là thì nắm đi đâu rồi ta lại đi đâu không à? ăn chay rộng rãng từ năm có mã đến năm có mùi vợ chạy được xuôi mang ra rồi bạn tức là mấy bà vợ thì mang nó đi năm nuôi đó mang ra rồi bạn thế thì đã ngắn nó đó mình đó tại sao có câu này bởi vì mấy thằng cai tù của cộng sản nó, khổ hơn cộng sản à, lúc rồi hồi đó cái tù tù tức là ở đó gì mấy thằng cái cặp của à, tụi này kiểu này kiểu mà trước đây mấy anh thì bước xuống cái đường thanh nhất rồi ừ, bây giờ thì ở là không nhận lên chút thôi cái xưa là rõ ràng tốt đó đó là phải chụp dạ, chiếc người ai về Việt Nam là phải đổi ra chụp trước không thấy con chào người ai thích thì tù ai cô ai cô giờ đây là rõ vào và màu vàng màu đỏ ai nở bỏ vàng ba chọc ngang này là treo khách đến vàng vừa đỏ vừa vàng vừa lên giá từ mắt có mã từ mắt có mùi ở với ở lũ cọc đó còn ra hàng các cách với lũ cọc mới ra hàng các cách miền nam có sạch rất nở rồng bãi bây giờ rồng bãi bắt đầu hết là thời vụ bay mà sao không biết chờ xuống các việc và nết nay mai máu đổ miền tây cũng là miền giờ nó làm là tương cao ốc ai khóc ai cười ai 10 ai 7 ai 3 ai 7 Ai rõ cắt đen, ai cổ bao khoe Bây giờ sung sướng Thế ba nghĩ giờ con học ra bác sĩ kỹ sư không Sướng quá trời, cái đó cổ Mà thời xưa là cái gì đã tiên viên trước hết Bây giờ con tin nó cũng trời lúc này nó chết Bây giờ khi con còn nói chuyện của nó Cái tâm nó này nó mạnh mẽ Học luôn cũng sao này Bây giờ sung sướng có công thì hưởng Có tội phải trực thế anh 20 Không còn cộng sẽ <laughs> cái gì nó rõ mà nó chỉ hai mươi đã học học đã chỉ còn thứ bảy mới biết rõ ràng ai thua ai thắng thấy à, chưa là hoặc là nhưng mình cũng nhắc đi nhưng mình vừa cắt cái gà mình biết con gà nó ngon như nào thì ở trên thì họ biết cái quá trình của mình tới đâu mà nói hoặc là chuyện ở đây là con người ở trong là học nữ nói bốn các bình thường lời khác nhau mình cảm nhận như là ai cũng có dù á nó có bỏ nó có tịnh nó có đầu nó có tạch thì cũng sai đấy mà có tùy nó thôi không cho mà không dễ là làm vậy nhưng sau này để nó không đi thì nó không quả nha là tên trời là vậy là chẳng một bà phụ nữ mà không phải người mỹ mà là học thì mấy này là mấy viên chức là quân đội nữa thì lúc đó mới gọi là đặt cái đầu này của nước đó là sẽ xảy ra nhưng mà đang nghĩ nghĩ hết thì được nữa nè đi nữa nè con bây giờ anh chị không ai chị mà nắm rồi bây giờ giàu cho ở đức đó là nó là năm mươi mốt bốn chín đúng không sao tại vì khi mà ở đây cộng hòa lên làm tổng thống trở lại thì cũng là hai đồng mở mà hút 50 50 có tổng thống mà người làm cầu hòa tổng thống năm mươi ba cái trên để mà tài tại đảng cộng hòa nó không có làm không sau diện tích sai nhìn cò đem về đất với chính đề nở ra la giống nát và tinh anh hót yêu nam cáo lĩnh và là bài nãy biết là một chuyện đàn em đó yêu nam cáo lĩnh rào gà vừa ghé sáng anh nhanh quay về nghĩ dữ nhà quá trắng chơi còn mấy là càng mình đó chữ ờ, áp dụng năng là quá trắng rồi chỉ dữ nhà quá trắng chơi để cho đất rất vào đây tiếng việt rồi đấy trung cộng á vô đây mấy mấy gà con gì nam giờ họ từ bốn chục đến năm chục tuổi cũng chẳng hạn ăn nhậu về bia một đồng gì để cho đất rất vào đây tiếng việt người ta mặt người ta có rộng mở chúng ta đi sau này chúng ta có rộng mở chúng ta ai có rộng mở không phải một mình người đó về mà là được chúng ta thích nói nghĩa là khi mà cái người có đọc không phải không phải lúc đó cả cái cho bài này chân xế cầu non cảnh phóng tâm ba hồi hiện đánh lúc tàn canh tức là ổng nữa đêm đó mấy ông cắt chạy đầu á ba được bây khỏi đọc đi đúng không anh em đã được anh em à, ba đầu đem đi ngoài đường có cảnh người di trước trong ngõ sông sau kẻ dạo quá cảnh đó định lòng người dũng sĩ tên này sóc dạ bậc hùng ảnh có nghĩa là cái bài này lúc là ông này thì mấy cái tù đổi đầu ra là đúng đọc thì đạt hết lễ hôn ảnh thì à, bạn này là nó ngoài đường có cảnh người đi trước phải đóng đắp tay nữa ngoài đường có cảnh người đi trước trong ngõ trong sau nhẹ nhàng vậy trong sau thì tất cả những gì mà cách tiên có chuyện là mà hơn nhiều anh đàn hùng không cho thì nó không hơn ngày à, ngày nào đó thì thời xưa với các mặt hàng đó không chắc là sự này để bên tháng cùng cho nên lý mình tại sao các ông sơ sơ lại là để ngoài kia những nước con của ông trời bắt đầu phải đánh đi để họ đeo dấu hiệu khi họ đeo nhiều quá nó được đà cận nó mang thầy nó mất phật tử thì bắt đầu mới xuyên tạc nhưng mà xuyên tạc một cách không có căn cớ bây giờ mình có tu đạo tức là mình có cái lòng tin có bao giờ ai thấy được trời bao giờ không bây giờ tại là ai thấy không thì thấy có ai thấy bằng tử không đưa lên thấy có ai thấy rằng là đức yêu hùng đức không đáng lẽ ngại cho tất cả mọi người thấy mình phải tin thôi là đủ rồi mình nói chuyện chứ là mình nói chuyện ờ, nãy đâu hôm nay để ý mình nói là rất là nhiều cái điều kiện ờ, năm 1941 từ cái tù năm hà chuyển vào mỹ số mấy các hồ đi về pháp rồi đi ở bên virginia Siro và Nam Cali về Nam Cali thì họ trà qua trà qua là do thầy đặt là coi các cầu á không có bánh trái chẳng có gì thì có mấy cái hoa rừng nhà nó thuộc này thì lúc đó thì giải thẳng cái là à, mình trên có tất cả tù nhân ở trên đứa nít con mình à, vô là học học được học, học hộ rồi nhiều nhạc từ lộn lộn lên học, đừng vua này đó là vậy đây ở trong tù không có gì hết chỉ có nước già đi mà đặt những người này vào hội nạn trong nhưng mà đến thời điểm lớn lên thì không biết cái này không biết gì hết đến khi mà ngày Ngọc ờ, Dương là của mẹ với chị ở thì lúc đó cũng mình tin mình là người phải mình biết công ở quốc nội đây thì nên không bao la làm gì từ mấy người giàu đã sợ được từ này <laughs> mà trên nữa mình thấy thuốc của các bạn hiện nay bạn bè chạy thật sự là hàng nào tốt hết bạn ai thua cái chặt đứa điều nó mày đi hết đứa nào có số phận sợ luôn á còn bà con dòng họ không ai tất cả ai luôn không ai từ mình không ai gì luôn ờ, biết gì để chỉ có cái này sao đó chỉ là mẹ nè là mình mẹ nè hey tao biết mẹ nhà thì mẹ tôi tao tao biết tao lắm, tao ờ, tôi đây là tao nghĩ làm bài chỉ tao là tao không ai không ai nên do mẹ mà học lớp nước nào cũng mà nhiều biết vô coi nó lén thì nó biết mà lo nhau lo nhau là ai trong cái thức gì để người đi coi gọi thằng nào cũng là ở không được đồ những cái đồ đó mình nghĩ nó mình đóng cái gì biết nơi sống nơi chỉ lừa đi quá nơi đi quá không phải đúng là mình chơi trong năm cũng phải đi nó do đã biết thăng bằng tự do là nhập năng đạo hai không tự do do tất cả các chị nói sức nghĩ sau này vẫn là nước học đạo cho việt nam tự do sẽ lo tất cả rồi tự do sẽ lo tất cả ở nhiều đồ thôi đừng ngại làm khó khăn mà quên những bước mà quên những cùng có ơi sắp sửa trùng cùng rồi tuy không được cũng đừng hoảng hang rồi lấy thì đất và ngàn và tập đầu này niềm vui hạnh phúc dân tràn quê hương còn câu kẻ bán tình vững còn câu cái bọn vô lương tâm này con ơi sắp sửa trở về con ơi nghe thấy lời thầy có vậy à, nãy giờ lâu rồi bài hỏi gì không trong cái buổi à, nói chuyện bên mong bảo tổng kết lại bữa nay nói chuyện thế giới là đang đi vào số à, hoạt động thực hành đó là Putin sẽ mua ở trên mới vừa ra lệnh mời con nhắc bạn đó là những cái tinh trên là cho Putin chỉ những cái nhắc bạn chỉ tâm chỉ để sống tại vì mặt của mình không giống như bị dồn tới thì ông căng lên nó mẹ nó căng đầu các mày thì nó nó sẽ giết lúc mà đánh vũ họ để mà nó vô mặt rồi đọc cứ thành lại để ngoài vô mày nó nặng rồi sao nên nó mày nát à, thế về nước mỹ thì vừa nói từ nay có chuyện vui thì ta quay lại rồi cái ờ, cái kho là ờ, cái vùng bụng vừa là nặng này nặng này nặng cái đó nặng vụ ờ, về giả recession đó, đó mấy góc lỗi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 rồi đi hai bà phụ nữ bị giờ là bây giờ là hôm qua nó là bị một hạt này hôm qua cạn hết có chuyện không trăm có thành có hai ngàn bốn không á mình nói bây giờ bảo đảm chưa được nhưng cho nó chửi bữa mình đã nói không trăm quay lại không trăm không quay lại là đã thắng được lòng người đã chuyển người thế giới vậy nó chưa được lòng nó không có giỏi lại cuộc cái cơ đâu phải giống như mất một một là hai đâu là nó theo lý nó theo sự nó theo cái mục cuối cùng chúng nó hai cái cơ mà nói theo kiểu là, là rõ ràng lắm. và chỉ không mấy chị Việt Nam hôm nay mình không có tăng ngày mai không có ngày mốt không có bị rồi à, chuyện gì xảy ra nữa có càng khổ thì hiện tại Việt Nam mình mọi ngày vào cái họ về cái đẹp tiên tâm mình nãy mình nói rồi tụi nó bảy chín thì cũng như chị thôi phải đeo cái này để đừng có gì ra hỏi hoặc là giám chủ xong các chủ gì đó là cái tiên là cha hồng chứ là nhận nào vừa chịu tính này mà ai mà à, thì không bao giờ nói những lời sai khác trên mạng ai mà muốn cái gì á cứ bị bắt đầu mà những người không có hiểu thì làm ơn đừng có quá chú tỉnh xuống đầu người nó nghe trên mạng nó kiểu nào họ cũng xin mạng bây giờ họ đã nhận cái tiên rồi đừng nào cũng đi được đi ra đã rồi nhưng họ quên một điều người gọi hồn arriba. ok rồi nói nữa hả tôi xin hỏi hồi đấy anh vừa mới nói là cái trận ở Ukraine nó sẽ ngưng hả đang thương lượng để hòa bình ở trên ra lệnh là cho hòa bình ở dưới trái đất của mình á mỗi ngày mỗi chuyện xảy ra cái gì á đều là ở trên mấy vị uh, sắp xếp hết cả mỗi ngày mình ăn cái gì á cũng có một vị thần ăn uống bây giờ có câu chuyện của ông có ông ông tưởng ông có đứa con nó làm gì ngủ gà ngủ cả ngày nó nói sao con không có làm gì hết thầy chỉ để không có thấu bởi vì nó con đang làm quen nó khỏi loạn cho em gọi nó cũng cười cái thằng con này nó nói chuyện ừ, thì tao là, là ba của mày tao là là, là quen tình nó là tôi đó vậy chứ con để ngày mai ba cái gì con có ngày mai ba đi ăn nó mất cơ siêu với chủ ông người càng cao phóng tính không phải ngày nào đâu hoặc mấy chục nót sao cũng cần để tử người người hầu người ảo cái thằng mày nhà mày đừng nhắc nó thành mày ba đang à, khoảng à, chỉ là tôm tiêu cũng tiền thuốc ông tên nãy không nói gì đâu mà tại ông nhắc nó là biết mà tại vì người người có điểm nó liên ngay nhất người ta cũng vậy đó, ông ờ, ông ờ, dành con là để mất lại đó mất con đang làm cái bảy tám những người mà mỗi ngày mà ăn ba phần người bốn lần là con không có họ là ăn cần này không có thì tự không bị đi đâu nó hỏi ngày mai bạn gì thì nó cái đó cái cũng chưa ở trong trường là không có hết ở mà chưa có thành ở đâu tôi dạ, đứng vâng, quân đi trong bệnh viện không vâng, vâng, ờ, thấy họ ờ, dẫn quân tôi để bệnh viện họ đi đến làm này họ tới một lần nữa không có công nhà tới vô nhà là nhà có nghèo không còn gì hết được ông quay khổ quá cái ờ, vô cho ăn cái bà già mới nói nhà tôi nghèo tôi không có gì hết tôi chỉ có cái cơm cơm thiêu với cái trứng vịt muối thôi từ <laughs> đó ông về nào mới tin câu chuyện tức là bà, con người của mình á mọi thứ sắp xếp đều là bề trên sắp xếp hết rồi cả bữa ăn của mình cũng có đó chỉ có một cái khi mình đọc kinh thiên tâm mình lại nói mình tu á là cái đường nó thay đổi cái chỉ tay mình thay đổi với mình sinh mẹ có những đệ tử nào giống như khổ với chồng quá mà nó lì quá mà nó không tin mà thí dụ như hồi xưa mà mình đi theo diện fiancé có nghĩa là nhắm mắt lấy đại đó giống như là cô dâu xứ đài rồi đó rồi đến qua đây rồi mà nó mấy thằng cũng giữ thì cứ lên lại cha lại mẹ mẹ ơi con chịu hết nổi cái thằng điên này rồi nó dữ quá thì lúc đó ở bà trên cắt cái viên cái một tại vì uh, hai người về trời không được thì ít cũng một người còn hơn là kéo cả hai người nữa xuống như là phật toàn gì nữa không tạm biệt nha bữa nay chào có à, một à, người quen đó họ có như thế này là xin hỏi là cái người đó họ bị stroke thì bác sĩ y tá thì đều nói là coi những người hết hết hết chạy được rồi cứ nằm thẳng cẳng rồi ờ, nhưng mà không hiểu sao một hai một vài năm sau á thì cái người đó tỉnh thì không tỉnh ờ, nhưng mà đòi ăn dữ lắm ăn uống ngon lành lắm như người như người tỉnh vậy đó nhưng mà vẫn không cục cửa được mà biết đòi ăn thì tôi hỏi trong cái trường hợp đó có phải là vong nó nhập không chắc chắn luôn có những cái xác sống hai hồn nữa đó ờ, nó mượn qua mượn lại hai bá hồn nhập vô rồi mấy má đó thì nó Thế nhập vô đó sống vẫn sống mà ờ. cái vong vẫn nhập ờ, do cái ông bà ngoại ông gì của mình nó đã đi mất tiêu rồi thả lại cái xác thôi cái xác nó cũng như là à, một cái nhà vậy đó nhà không có người ở là người ta vô người ta ở đâu là cái gì đâu cho nên khi mình chết á mình thiêu mình hỏa táng hay là dục rác cũng không sao chứ ngoài ngoài kia người ta chết bờ chết bụi thiếu gì hồn tam lẽ là đi đâu còn cái quan trọng là mình biết mình cần trô cái hồn của mình nó đi về ờ, hướng nào là những đứa con mẫu tiên hôm nay đã biết hết rồi còn mà mình không muốn cho người ta lấy xác mình để mà đi ờ, kiếm đoạn đó thì ờ, lúc đó đó là mình phải đánh cái con ma đó nha tại cái hồn mình đánh lộn được chứ ma đó hey mày không được lấy xác tao làm tầm bậy tao mất uy tín nha lúc tao còn sống tao là ông này bà nọ mà vô mày ham ăn kiểu này tao nói tao ăn <laughs> khó nữa mượn nhãn hiệu á mượn nhanh ok có ai hỏi câu hỏi cao siêu này không không có thì mình giải tán cho mình gọi đây hoài cũng vậy ok rồi buổi livestream hôm nay chấm dứt xin lỗi các à, cao đồ thấp đồ à, xin lỗi tất cả <laughs> những ai mà lỡ như cái sát phàm mình là lời nói thật lòng từ tâm có lỡ nói gì dốt này ngốc này xin lỗi à, <clears throat> người ta kêu ngốc xin ngốc luôn